chào mọi người, mình đến đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người chi tiết uh, động tác của điệp khúc bài Aya của Mamu nhá. Đầu tiên thì mình sẽ nhảy mẫu các bạn trước đây hình dung này. 5 6 7 8 1 người xuống và hai chân dưới thì tấn như này mình rồi tiếp theo lướt chân qua bên trái và đổi qua bên này phải tiếp theo cao lên một xíu và sau đó dừng ở đây sau khi dừng ở đây đây dừng ở tay sau khi dừng ở đây thì mọi người cua tay lên trước tay để cùng luôn này và hạ xuống ok còn cái chân thì kỹ chân cho mình đang lướt qua trái còn về phía vai thì như sau nhấc cho mình vai phải lên nhấc vai phải rồi lên bình thường này tay lên sau đó tập vào đây tập xuống đây rồi nhá khi đập thì phải tập hai lần một hai ba bốn năm sáu bảy và tám và một và hai và ba và bốn và năm và sáu và bảy tám Nhanh hơn một chút nhé năm sáu bảy tám một 5 và 6 và 7 đó ok đoạn thứ hai đoạn thứ hai của điệp khúc mình sẽ giải trước cho bạn hình dung này 7 đó 1 và 2 và 3 và 4 5 6 và 7 và 8 vượt hất sau đó chân xuống tay đưa sang và sang tiếp theo này hạ tay này hạ tay như này xuống đây mình người sẽ hơi đổ trước hơi đổ thôi rồi tay chân làm nặng ít năm sáu bảy tám một hai và ba và bốn được tiếp theo này đổ chân trái ra sau chân phải chéo bước đi mọi người sẽ làm tay kiểu đi sáo thổi sáo thổi sáo thổi sáo đi lên này nhá chạm chạm chạm và về đây rồi tiếp theo này mọi bước cho mình chân thả lên nhún nhún thu sau lại bước chân thả nhún hai lần đứng chưa và sau đó lại thu rồi còn tay thì sao bước chân thả thì dùng tay trái đưa lên ha đứng chưa và lại nhún nhún và lần này mình phần muốn nói nó đã hỗ trợ với cái phần ghi nhá rồi bước chân thẳng lên thì người sẽ ngửa và nhún xuống nhún nhún lên nhún nhún lên rồi vừa chậm rồi đây giờ mọi người sẽ làm nhanh nhá từ cái đầu của cái mình vừa nhắc sal và hai và ba và bốn năm sáu và bảy và tám một và hai và ba và bốn năm sáu bảy tám như vậy là mình đã vừa hướng dẫn mọi người ờ, chi tiết từ động tác một đến khúc của bài AIDA thì ờ, về cái nhạc của bạn hãy qua một video khác của mình mình sẽ gắn ở về dưới luôn cho các bạn cùng vào học mình mong là các bạn sẽ hoàn thành thăm sớm một vài này rồi có điều gì khó khăn hay thắc mắc thì mọi người hãy comment ở phía dưới cho mình biết nhé bye bye